ở đây có đĩa trắng em cũng có mà đĩa hoa em cũng có em có thể làm theo yêu cầu của các bác như ở đây thì à, bộ này là khách đặt em cái phần hoa to này nó sẽ là tài phần hoa nhỏ này nó sẽ là xỉu một lát nữa khi mà em cứ lắc về bên này nó sẽ ra tài mà muốn về xỉu em chỉ cần lắc về với hoa nhỏ này thôi là nó sẽ ra xỉu bây giờ em sẽ test thử cho các bác 10 chén 5 tài và 5 xỉu để cho các thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều hay còn gọi là đĩa tài xỉu âm dương này tất nhiên là trong tài xỉu thì mình vẫn gặp chén phản rồi đúng không ạ tài xỉu phản thì phải chịu vậy nên là 10 chén có khi mình phản một hai chén nó là chuyện bình thường coi nhá bây giờ mình sẽ test thử 10 chén này bên này là tài bên kia là xỉu đúng không ạ đắc về bên này ra tài nha đó một tài đó hai tài đó ba tài bão luôn này bốn tài năm tài đó năm tiền tài bây giờ em lắc về xỉu các bác muốn lắc về xỉu này mình chỉ cần quay cái hoa này về phía mình thôi hoặc là mà các bác cầm chén lắc ngược lại là cũng ra xỉu một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này đó vừa rồi em đã lắc thử cho các 10 chén tài à năm chén tài và năm chén xỉu